Khu căn hộ Resort PCT High Park rộng 8,6 hecta gồm 2.446 căn hộ, thiết kế kiến trúc và thi công bởi các đơn vị uy tín trong, ngoài nước, pháp lý hoàn thiện, sở hữu hơn 25 tiện ích nội khu, có trường bầm non và trường tiểu học. PCT High Park khởi tạo giá trị sống nghỉ dưỡng tại gia theo chuẩn resort. Mỗi ngày đều có thể nghỉ dưỡng trong chính căn hộ của mình, giao hòa cùng thiên nhiên. Thiết kế căn hộ tinh tế, màu sắc trầm ấm, nội thất sang trọng sẽ giúp gia chủ thăng hoa cảm xúc trân trọng từng phút giây, trân quý mọi trải nghiệm. PCT Hai Hypark, kiệt tác kiến tạo hoàn mỹ.